Xin chào anh em, chào mừng em trở lại channel của mình Và hôm nay lại tiếp tục một trận banh nữa tại sân Football Arena cùng với lại đội của Lâm Robéo Đây, Lâm đây và ai nữa John Trinh trời ơi, sức mạnh vậy anh <laughs> rồi có ai nữa Tân Messi anh Minh hello Ủa xong luôn ghê vậy ồ suốt trái banh văng rớt xuống sông luôn rồi bay đâu vậy bay đâu tôi rồi có thủ môn khoa mập hello khoa mập <laughs> rồi và có cả tú bên UFC nữa này đủ hello. rồi và đối thủ của chúng ta bên kia toàn là mấy ông người nước ngoài không à tay da trắng da đen gì cũng có cả ok giờ thì bắt đầu nha đội mình có vẻ lép vế hoàn toàn về thể hình với đội bạn Oh, cú sút rất mạnh của Tân Messi Hôm nay không có Kiên Messi, có Tân Messi nha anh em uh, Rabona Đậu này Ồ Một bàn thắng rất đẹp Chà Cú sút rất mạnh của John Trình Rất tiếc lại ra ngoài Ồ oh. Và xử lý hay của Lâm Robel lại một bàn thắng nữa của Lâm Roel <laughs> tú qua kìa tú binh Tên tích cực lên tên một trái nữa thay nha Được được tar. ¿La pared? đủ rồi đó tấp tí cho, cho thi lên cao chứ là đáp trả được rồi Hả? 八十一。 và Rainbow Flick rất hay của các bạn rất tiếc bóng người ra ngoài được cũng hay mà không là từ Messi ghi bàn liên tục luôn rất nhanh uh, héo quá trời ơi là lâm rô béo Liêm ơi Đứng dậy, đứng dậy Rồi, trận đấu đấu đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội của Lâm Rô Robel. Các bạn tay có vẻ hơi yếu nhưng không sao, chỉ là bóng đá mồ hôi sức khỏe thôi. Rồi, nếu anh em thấy hay nhớ like, qua subscribe channel YouTube của TR Soccer, mình sẽ còn làm rất nhiều video clip về thi đấu hôm nay thế này. Xin chào và gặp lại.